và tất cả được đính trên bề mặt mặt dây chuyền là full kim cương kết hợp giữa kim cương tròn và kim cương baguette kể cả cái khoen cũng vậy quý khách muốn to hay nhỏ hay là muốn phù hợp với dây của mình thì kỹ năng làm được hết và vừa hết bảo đảm là y như rằng nó là của nhau vậy bởi vì kỹ năng là chế tác trực tiếp làm cho nó phù hợp hài hòa Chào mừng tất cả quý khách đã quay trở lại với Kỳ Lân Luxury, kỳ lân luxury.com Hôm nay một chủ đề review về những dòng sản phẩm nữ trang và cụ thể Kỳ Lân trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách Đây là mẫu mặt dây chuyền được thiết kế dựa trên ý tưởng à, logo của hãng đồng hồ Patek Philippe Patek Philippe là một trong những hiệu lớn hàng đầu thế giới về ngành đồng hồ à, Vì vậy À, cái sản phẩm này ra để phục vụ đi kèm với những dòng sản phẩm đồng hồ Patek Philippe những sản phẩm triệu đô đây là cái sản phẩm được đúc bằng vàng 18 bằng trắng và tất cả được đính trên bề mặt mặt dây chuyền là full kim cương kết hợp giữa kim cương tròn và kim cương baguette và kim cương baguette là gì kim cương tròn là gì thì kỳ lan sẽ làm những clip chi tiết về những viên kim cương đó vào thời gian sắp tới để quý khách à, xem hãy đăng ký kênh youtube của Kỳ Lan hãy like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lan để cập nhật những video đó nhé mặt dây này thì được sử dụng phù hợp cho hầu như tất cả các dây mẫu dây chuyền à, nếu như quý khách đã có những cái sợi dây ở nhà rồi thì chỉ việc mua cái mặt này thôi còn nếu như chúng ta chưa có dây luôn thì à, chúng ta sẽ mua thêm sợi dây hoặc là đặt hàng của Kỳ Lăng để kỳ Lan thiết kế và sản xuất ra chế tác ra cái sản phẩm bằng dây độc quyền cho quý khách luôn nữa cũng được là nguyên một combo dây và mặt còn nếu như quý khách nào thích mua mặt thì cứ như thế này chọn lựa thôi nhé và chỗ cái ờ, chốt sỏ này Kỳ Lăng thiết kế cũng rất là thoải mái cho hầu như tất cả các sợi dây và nếu như quý khách ngại là không vừa với dây chúng ta đeo thì quý khách đừng có ngại bởi vì mặt dây này là kỹ năng chế tác theo yêu cầu nhu cầu công năng sử dụng của quý khách nếu quý khách có dây to quá thì kỹ năng sẽ làm các khoen to lên à, quý khách có dây nhỏ thì kỹ năng sẽ làm mặt dây nhỏ lại nó phù hợp với từng nhu cầu của khách và tùy vào hình dáng trọng lượng à, thân hình của chúng ta thì kỹ năng sẽ tư vấn làm những cái mặt dây và sợi dây nó phù hợp cân đối với quý khách luôn tương tự thì ở đây kỹ năng cũng có một cái mặt dây mặt dây này là một cái mặt độc quyền kỳ lân và được sự yêu quý yêu thương rất nồng nhiệt của tất cả các khách hàng mặt này cũng vậy mặt này thì nếu như quý khách đã có những cái sợi dây chuyền rồi thì liên hệ với kỳ lân để mua cái mặt nếu quý khách chưa có những sợi dây chuyền thì đặt kỳ lân để kỳ lân thiết kế luôn cho sợi dây chuyền ví dụ như đây là một cái sợi dây mà kỳ lân đã thiết kế luôn nè ví dụ như đây là một cái sợi dây thì Lan cũng thiết kế để phù hợp với cái mặt này luôn và quý khách cũng có thể yêu cầu có nghĩa là những cái mặt này là Kỳ Lan làm theo nhu cầu và yêu cầu của quý khách thì đây là sản phẩm Kỳ Lan đã làm sẵn thì là vàng hồng Rogon nếu quý khách có những sợi dây là bằng trắng thì Kỳ Lan sẽ làm bằng vàng trắng nếu quý khách có những sợi dây bằng vàng vàng Kỳ Lan sẽ làm bằng vàng nếu quý khách có những sợi dây bằng vàng chanh Kỳ Lan sẽ làm mặt dây bằng chanh và chi tiết lại thì những cái mặt dây như vậy như thế này thì chị Lan làm chế tác theo yêu cầu của cái khách tức là theo hình dáng theo cân nặng theo hình thể của cái khách để cân đối phù hợp cho nên là kể cả cái khoen cũng vậy quý khách muốn to hay nhỏ hay là muốn phù hợp với dây của mình thì chị Lan làm được hết và vừa hết bảo đảm là y như rằng nó là của nhau vậy bởi vì chị Lan là người chế tác trực tiếp làm cho nó phù hợp hài hòa chứ không phải là mình làm bừa làm đại mà mình phải làm sao cho nó cân đối hài hòa từ cái kiểu dáng mặt và dây và hình dáng của chúng ta hình trạng của chúng ta Vâng và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc Kỳ Lăng cảm ơn cảm ơn rất nhiều cảm ơn tất cả các đã dành thời gian quý báu của mình để mà xem để mà ủng hộ clip của Kỳ Lăng Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe và luôn thành công hãy đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury nhé và đừng quên ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe đăng ký kênh youtube của Kỳ Lân cũng như like like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân để cập nhật nhiều video về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới hoặc quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kỳ lân luxury.com để xem những danh mục những sản phẩm của kỳ lân luxury hoặc gọi cho kỳ lân qua số hotline 0901 247 247 hoặc kết nối qua zalo 0901 247 247 đội ngũ chuyên nghiệp của kỳ lân luxury sẽ phục vụ tất cả những gì liên quan đến những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao luxury còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại